Bài 1. Viết theo mẫu. Ở bài này, cô có những yêu cầu sau. Ở đây cô có mẫu như sau. Phần đọc số, người ta cho mình một số mẫu đã đọc sẵn. Phần thứ hai, chúng mình viết số. Và phần số 3, chúng mình sẽ viết xem số đó gồm có bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục, bao nhiêu đơn vị hoặc là số đó có bao nhiêu triệu, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu đơn vị. Ví dụ như vậy, bây giờ vào bài mẫu, chúng ta cùng quan sát phần mẫu của cô. Đó là bài số 1, phần đọc số. Chúng ta viết đọc số là 24.306. Như vậy ở đây, khi chúng mình đọc, chúng mình đã xuất hiện hai lớp, đó là lớp nghìn và lớp đơn vị. Ở lớp nghìn thì có bao nhiêu? Ở lớp mình có 24.000. Và 308 là của lớp đơn vị. Ở phần đầu năm các con đã học ở bài này rồi. Với bài này thì khi đọc, cách dễ nhất là các con tách từng lớp ra. Lớp nào viết trước, chúng mình đọc trước và lớp đơn vị luôn luôn là lớp mình đọc ở cuối cùng. Cô nhắc lại, đọc số 24.308 viết số 24308. Số này gồm có 20.000, 4.000, đây vị trí 4 ở hàng nghìn, 300, số 3 ở vị trí 300 và cuối cùng là 8 đơn vị. Bài mẫu của chúng ta như vậy. Vậy thì các con đã hiểu chúng ta mới phải làm gì chưa? Ô nào có đọc số rồi thì mình viết số và tách số